Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming Và ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục bem lệnh bài boss Đây là boss uh, 51 à, Boss 50 thì uh, ngày mai Khải sẽ lên boss 50 cho anh em xem nha Tại vì hôm đó Khải không online thì Khải chỉ đánh ở phía sau thôi Nên Khải làm video boss 50 cho anh em xem rồi Ở boss 50 thì nó sơ qua thì boss 50 thì Khải chỉ xanh đúng 20 con thôi Nhưng mà siêu phẩm lại về nha nam Rồi ok biết bật mí cho anh em đơn giản như vậy thôi Sáng ngày mai Khải sẽ lên cái boss 50 anh em xem Và ở video lần này Khải sẽ lên boss 51 nha nam 51 với là hơn uh, ờ, 37 lần bài boss kèm đặc biệt uh, với lại lần bất thương và boss uh, tiểu và cũng như có một bất đại không biết bất đại tí nữa đánh chắc phải cần nhờ anh em lên đam phụ rồi tại vì bất đại nó đánh khá là trâu rồi đây là boss đặc biệt ra trang sức rồi dây chuyền nhẫn ngọc bội các kiểu còn này là bài boss xanh thương đó rồi ok anh em ơi và anh em đang xem thì đừng quên để lại cho video bắt 51 này của Khải hơn 200 like Khải sẽ tiếp tục ra bắt 52 cũng như là 53, 54 cho anh em xem tiếp tục nha Và anh em xem cảm thấy hay, cảm thấy uh, ủng hộ chỉ đơn giản cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi ok bây giờ khải lấy tiền rồi đó tiền ra đi thẻ bớt thôi trăm vàng đục tiền ủa sao nó đút tiền ta ảo à, dữ ủa sao nó đút tiền ủa bị lắc à sao nó đút tiền ta ui bị lát con bị như một vật này mày rồi lấy một trăm năm mươi vạn đó. rồi lên sao à, ngày mai sẽ lên video năm mươi nha nam mới tết xong khả chuẩn bị tập bơi à mà lần lần <laughs> một lần bài á một lần bài thì uh, ờ, lần bài đặc biệt này thì uh, hiện tại lần bài đặc biệt này với giá là 700 xu thì cứ hai con là một ngàn năm xu một ngàn năm xu à, cứ hai con một ngàn năm xu nè rồi này là 23 con thì anh em tính 20 hiện tại đang có 23 con đặc biệt đi 23 con đặc biệt nhân cho 700 xu một con là tốn hết 16 kim mốt 16 kim mốt kèm với lệnh bài thường 2 4 6 8 10 à, 2 4 6 8 10 12 12 lệnh bài thường là một kim 2 nữa là 17 kim 2 17 kim 3 kèm với ngọc bội này cái lệnh bài này 800 xu nữa là 18 kim 1 giữ lại một lệnh bài đặc biệt này hai kim nữa lên lệnh bài bất đặc biệt ờ, lệnh bài bất đại chứ hai kim nữa là uh, ở lần đánh này thì Khải tốn hết 20 kim 20 kim thì server làm cứ một kim là khoảng 70 nghìn thì anh em 20 kim nhân lên thì à, tốn hết một triệu tư anh em ở video lần này một triệu tư đó lý do anh em hỏi là sang tốn bao nhiêu tiền thì ở 40 con 37 con rồi thôi tốn hết một triệu tư nha và bây giờ thì khả sẽ đi thả anh em à chưa nói đến tùng tiền vạn anh em tiền vạn tốn hết à, gần à, một k dạng nữa tốn hết 100k nữa thì nó tốn hết một triệu rưỡi nè ở lần này tốn hết một triệu rưỡi nha đó cho anh em biết là lệnh bài boss rẻ hay mắc thì thực sự là giá nó như vậy không một triệu rưỡi anh mày rồi ok bây giờ thì nói chung đánh lệnh bài boss đặc biệt thì chỉ mong ra nhận năm chậm 40 chọn môn và cũng như là gia truyền kháng cả anh em đó là ok nha anh em ơi rồi ok anh em ơi anh em đang xem cho khả like chia sẻ nè chơi anh em ơi thả boss này tết một hai con đầu tiên thử uh, ờ, ổn ổn không tính tiếp nè rồi butter nghe thả boss sao butter cho những ạc này nó có cái hiệu ứng uh, may mắn đồ nó sướng sướng sướng đứng sau cây đào đứng sau cây đào vậy nè ui rồi rồi thả nó quốc tới rồi nha nè hiện này là khải sẽ thả nó xuống cái bờ mương nha nè khải sẽ thả nó xuống bờ mương rồi à, mình tính sau thả xuống bờ mương rồi đánh này cái góc bên ba lan bên kia ngay chỗ bến tàu có người đánh này nó không đánh được này mà sẽ thả nó xuống bờ mương xuống có dính mương không ok nó còn dính đấy nó còn dính mưa nữa nè rồi ok rồi cứ vậy thôi rồi quất coi thử con này nó nó nó có bị lỗi không ok nhưng đánh em thôi Rồi ok Và chúng ta vào việc anh em ơi Ở bắt 51 này Chúng ta cùng mong chờ xem liệu có siêu phẩm hay không nha anh em ơi và xin kính chúc anh em xem một ngày ờ, xem video vui vẻ anh em ơi Đó, quốc cho anh em xem à, Vãi liền sọc lỏ ờ. bánh lời á Khánh cả 20 và bánh 10 về bờ luôn Ok luôn em ơi Rồi này, đây là những cái món đầu tiên Khải ờ, vào lùm đồ cho anh em xem ba con đầu tiên thôi em Hiện tại đánh khá là nhanh mọi người Tại vì là tầm này cũng thấy Khải khá là khỏe rồi Thì uh, thực sự là đánh rất là nhanh bùa đầy đủ thì thực sự đánh quá nhanh luôn em ơi <laughs> rồi ba con đầu tiên xem liệu được gì đây anh em đang xem trong like chia sẻ chơi nhá và thì khải vẫn với xếp may mắn của mình là 41 mươi năm vẫn với bốn mươi năm đây anh em ơi 45 chứ 45 cho anh em xem ôi dính năm đồng anh em ở 45 xem bán 45 nha đây nhẫn à, từ từ lấy mất cái nhẫn này lấy mất cái đồ này tính xong rồi trang sức là tính xong nó rồi ok ba con vừa rồi được ít đồ này mày đây cho anh em xem là xét may mắn này rồi khải một cả đá cánh may mắn là đủ nhân đạt như nam đây à, với xét may mắn này à, nhẫn à, nhẫn thì 5 à, rồi gia truyền 6 là 11 ngọc bội 4 là 15 15 kèm với cái mặt nạ này 5 nha năm hiện tại nó bị lỗi hiển thị thôi chứ mặt nạ này là là 5 đấy là 20 20 với cái này 25 là 45 nha năm rồi ok về bói cái rồi thả bói tiếp anh em cái một nhẫn này Giờ dạ, bói ngay ở thân sâu nha Bói ngay ba con đầu tiên nha mọi người Nói chung là rương thì cũng chậm quá nên là thả từ từ nè em ơi Nghiện là dở rồi hả Ờ, lịch sử đồng đam các ơi Kim số Số 520 Số Số hai mươi Ôi, năm năm trăm hai mươi trăm hai mươi không rồi em ơi à, mươi là về tiền Ok tiếp tục Nói chung thì làm chậm 20 thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thả tiếp thôi em Tại vì làm chậm 20 thì sẽ đau quá Rồi tiếp tục quốc thôi Rồi trong thời gian này thì Khải sẽ giao dịch ít đồ mà không có giá trị qua cho con ờ, Con ờ, Con ờ, Nam Động nó cầm Ngọc bò làm chậm 20 này Chứ 40 là có tiền nha Nam Cứ 40 mới có tiền mọi người ơi Tầm này 20 thì gọi là kiểu rất rác thôi Không có gì cả Rồi ok quốc nè <clears throat> Thiên thì núp xong với bụi đào rồi Nam cái dao quất lên em đâu ngán gì em đó anh em đọc thì vô bùa cái dao làm việc thôi anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải hơn 200 like để tiếp tục là ra bắt 52 nha anh em. Hiện tại đây là bắt 51 nha mọi người. Đó, có 37 con. Liệu tối nay có về bời không đây? Hai con thủy, hai con thủy, hai con thủy chỉ mong à, con đặc biệt nó ra cái nhẫn chón 40 khán họ 25 nữa là về bờ luôn. Hết nước chấm luôn. Lì xì Khải 50k chơi vui ạ. À? à đăng lê cảm ơn trần tấn đạt và ok cảm ơn bạn nhiều nha rồi ok quý luôn nhiều lì xì khải 50k chơi vui ok đăng lê ơi à, đăng lê lì xì 50k hả ok lì xì thì cứ ban được khải cảm ơn nha cảm ơn người em nha rồi hăng thủy chết trước này em ơi hồi câu comment vừa nói là đừng đọc tên mà lỡ khải đọc tên rồi thông cảm nữa hello hiếu nghĩa nha hello em ấy vô có chứ nam anh nguyên bánh chứ anh nguyên bánh ờ, thiên sơn này quốc tửu này rồi à, cây mai, cây đào, các kiểu nè Mai nè Rồi lầm đồ Ui da Ủa sao đánh gì cứ một Không có đồ gì vậy Thôi heo Đúng một cái đai lưng trời Quái vậy đúng một cái đai lưng như một cây vũ khí hả trời cây vũ khí rác cây vũ khí của mình thiên nhặt rác thôi mày phải rồi đúng một hai được hai món chơi họ thấy ra được ủa sao nó không ra trang sức ta what the hell phải rồi không có trang sức nè con đặc biệt chết rồi không có trang sức nè Áo dữ áo tung chảo vải cảnh rồi what the hell <laughs> một cây kiếm hoài một cây kiếm hỏa đầu đầu xanh một cây kiếm hỏa này em như này khui trời rác rồi rác luôn ở đây lưng thủy rác luôn name ai cần không đây luôn thử rắc luôn rồi tiếp tục rồi ok vô vô bùa vô bùa lần ba con em ơi tại vì khả không có chỗ chứa đồ nhiều nè lần ba con mà sao đồ tầm này rất ít quá đồ tầm này rất quá ít em ơi ừ nó bị sao nè đủ đánh đúng hai con chứ được hai món trời vái chưa rồi con như rồi rất đúng một cái vũ khí nè toàn rác thôi ở được khả gì bán nè làm ít thêm tiền dạng này, lưng này không biết anh em trong bang ai xài không dòng một chắc có người cần Đà lưng này dòng một chắc có người cần nè rồi đứng đợi boss thôi nè chung là khải cánh full này mánh hết rồi nè mày không còn thiếu gì nha thành đường môn nhà hết rồi á khải đâu có đường môn đâu nè có bốn ngàn cái này thôi đâu có ai nữa đâu này có bốn ngàn thôi mà nè bốn ngàn thôi năm độc Thúy Yên nghe My mà năm độc khả đâu cho nhạc nghe My khả đâu cho nhạc đâu Thúy Yên thì ờ, nó mới nhặt một cây vũ khí rồi khả tắt này khả tắt nhạc này <laughs> Ờ ít đồ vải liền luôn lên tài ơi Sao lạ vậy ta Đánh đặc biệt mà rớt gì mà có một món trời ui <coughs> một món vải nồi Cái này sao mà đánh nổi ta Ui trời ơi Thôi kiểu này không đánh rồi em ơi Kiểu này đánh kiểu này cũng không không có đồ em ơi Giờ sao mà đánh được Không ổn không ổn rồi em ơi Đánh này không ổn rồi Ôi trời đồ gì có món không à Không ổn rồi em ơi kiểu này không ổn rồi Đồ kiểu này đi đánh vô to rồi em ơi Không ổn rồi Khui số, Đồ chừng kim sinh lượng lực vãi rồi không có kháng cả rồi hai gái vái cánh thôi Má Anh em xem này ngọc bòi kim sinh lực lực đẹp vái trướng Giá trị cũng vậy này em ơi Không có kháng cả Ui hai món này sinh lực lực đẹp quá đẹp luôn nha Nếu anh em nào mà xài năm hành thì cũng cần cần gia chuyện ngọc bòi Gia chuyện này là quá đẹp luôn Gia chuyện với ngọc bòi này là quá đẹp luôn Sinh lực hơn 11 ít Coi vừa xong có không ạ à? Đủ xanh xong lại dữ ta Kiểu cảm giác đánh không có đồ luôn em ơi Một con rất được một món vải trướng Một món rất một món chơi rồi thấy tiếp tục này áo vái chứ ui dạ ui dạ ui dạ thay em ăn này thay em ăn này rồi vô buông mới lý sĩ xong nha ok cảm ơn uh, giang lê vừa donate khả năng 10 k lên nguyễn đặng nha đặng lê nha cảm ơn người em nha rồi lỡ xeo lao rồi phóng lao thôi anh em đồ đạc đến đâu thì uh, có trời đất mới biết anh mà anh em bảo là đơ tàng hình thu lầm hết rồi đã đâu có ai đâu anh em <laughs> à, bot gì mà ra một con một con vãi chướng anh em ơi một một con đúng một món luôn anh thực sự là ở cái bắt này sao lạ vậy ta một con đúng một món anh em ơi thả bot to trước đi đã bot to giờ phải qua môn phái nè bot to phải qua môn phái cái bot to này thực sự là phải lên gấp ba lanh bên trên mới đánh được con đạn cao thủ võ lâm này phải lên kia mà đánh được với thằng em này là to luôn nè thằng này là to luôn á rồi lâm đồ này đồ đồ kiểu này to rồi làm nhận rồi đăng lê ơi một ngọc ôi đồ ít quá nè ơi một nón một ngọc bội đi tiếp được chất lượng à cứu tôm à ok anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi em ơi ăn có một máu là muốn thảm chứ đậu xanh đậu xanh rồi má bánh này bánh mốt rồi cố gắng lên siêu phẩm này em ơi đặc biệt hai nhẫn ôi, ôi hai nhẫn ba nhẫn <coughs> ác nhân siêu việt cái này thổ đánh hơi lâu nha nam này thổ đánh hơi lâu thúy hiền đánh hơi chậm gần 20k sub rồi anh em có thể ghé kênh youtube ủng hộ cho khải một sub ram kênh youtube anh em ơi một cái kiếm rồi ok một kiếm phải gì cái bói thường cái gì cho anh em xem nha khui hang ít mà chất lượng này mà ui trời ơi sao không phải là khắn hả đâu đâu cái này thổ rất cái kiếm chống kiếm thổ này mà 1940 vãi cánh nồi kiếm thổ này kiếm thủy là về bờ đây Đậu xanh ăn kiếm thổ chán rồi gốm Đậu xanh cây thổ Không phải thủy Đậu xanh Đồ Cái kiếm Vãi rồi Khui này Cái bòi này kim này khui này Nhẫn này Khăn lôi một Thôi nhận khăn lôi một số chậm số Ôi số số Khăn lôi 13 Khẩn lôi 15 Ôi trời ơi Sao 25 dùng cái em, 25 là thằng đẹp rồi Đâu 15 kiểu kiểu quắc cùi nè mà 15 kiểu đủ xài Cái này 13 này chứ Cái này cho anh em trong bang này Đâu đi kiếm vãi nồi gì Chưa có món nào mà gọi là bán có tiền nè Chỉ chủ yếu là những món sinh lực lực cho anh em thôi Không có món nào mà gọi bán có tiền luôn Đâu đi kiếm vãi cái nồi Ai xa, nhẫn 13 Nhẫn 15 đó mà 23 25 là về bờ được hai nhẫn lắm năm xe bờ này nhẫn cắn lôi khá là hiếm nè 19 là cam nhất rồi trên hai ít mới gọi là đẹp anh em à cái kiếm đẹp vãi chướng luôn nè mấy cái đó mà hợp thủy là ngon luôn nè mà không ngờ con đó chúng hợp thủy hợp thổ thì đúng nó ra nó ra cây thổ là đúng rồi nhỏ thiệt sự vũ khí cái thổ ui chạy chạy chạy chạy chạy em anh ơi rồi bờ nó hôm nay đổi vị trí về cây đào thì nó ra siêu phẩm nữa không nha anh em anh em đang xem trong một live hồ chơi nha anh em ơi và hiện tại kênh youtube khải gần đạt 20.000 subscribe rồi anh em nào mà đang đã xem và xem xưa giờ chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ khải nha anh em ơi chỉ còn ờ, vài chục subscribe nó lên 20k subscribe ở đồng em mới luôn nha mọi người <laughs> giữ làm kỷ niệm summon cái kiếm nó giữ kỷ niệm ngon mà kiếm nhìn nó đẹp mà 1940 đẹp quá chương <laughs> à, cái kiếm đó mà cắn họ thời gian chúng cắn cắn họ rồi uh, thời gian chống 40 là đẹp luôn nè nó cũng được ít tiền nè mang xếp định quốc là mang xếp hiệp, hiệp cốt là mang xếp nhu tình kích hết này mà vẫn đẹp mà anh ngờ nó ra kiểu đó là bó tay à. đây tính sơ qua anh em thì cái con à, đam thì 45 may mắn còn con nhặt đồ thì 3 4 là 7 kèm với 5 này là 12 nha năm năm này 12 kèm với năm này nữa là con này cũng được 17 may mắn nha mọi người có nhật đồ thì cũng được 17 17 may mắn nhật đồ nha. Hên xui nè mày nhắn may mắn 10 cũng được nè, nhắn may 10 về bờ luôn, một cây vũ khí. Một cây vũ khí nữa. Từ từ từ, về về bói cái góc này là mình chặt đồ á. Làm cho rương đồ này, hai ba cái áo, khui. Hai cây vũ khí này. Biết hai cây vũ khí ra cũng có què đâu nè gầu vũ khí nè Trời ơi làm chậm 20 What the hell Úi trời ơi làm chậm 20 em mày, Tính thêm ly cà phê nữa mà ngân hàng báo loại à Ok người em ơi <laughs> Má cái nọ Rồi không có gì luôn em ơi Sinh lực 137 thôi Cái này mà kháng lôi 3, 30 là quá đẹp nè Độ sao không phải kháng lôi 30 Sao không Sao không sao không phải khắn lôi 30% <laughs> khắn lôi 3 điểm ảo tung ảo ma Canada vãi chướng này nè à, sinh lượng cho 37 luôn nè ngon rồi à, khắn lôi 3 số à, tiếp tục khui hàng thổ siêu việt nhân đặc biệt con này đặc biệt thì chỉ bằng nó ra gia truyền thổ nha nam ra gia truyền thổ là về bờ nha em ơi cứ sao ra càng nhiều gia truyền càng tốt Bỏ nhẫn luôn Cái này bỏ nhẫn luôn nha anh em Bỏ nhẫn luôn đừng ra nhẫn dùng cái Ra truyền là được cây đào không ra sản phẩm chặt luôn cây đào nha anh em <laughs> Thả bốn con không có chỗ giữ đồ hưng vũ ơi Tại vì cái đường giữ đồ quá Ôi what the hell Đúng một gia truyền vái cánh rồi Anh em thấy ảo không nào Một con boss đặc biệt ra đúng một gia truyền Vái cá chướng Đúng một giờ chiền vãi cái nồi sao tiết kiệm dữ fan Đâu Một boss ra đúng một giờ chiền thì ai dám đánh trời Này to này Không dám đánh rồi biết có nên đánh nữa không anh em Đâu Một con boss ra đúng một giờ chiền vãi chứ Rồi à, để giao xong hai cái này nữa tính sau nè mày Xong hai cái này nữa tính sâu Đừng cái có vài con thôi người anh em má <laughs> nhỏ thiệt sự anh em nhớ ấn hai lần đăng ký hai lần like nha một lần rồi anh đi nơi tội em anh ơi anh em nào chưa đăng ký anh em nào chưa đăng ký kênh youtube thì có thể ghé vào kênh youtube duy khải minh ủng hộ khải một view ủng hộ một đăng ký trên youtube ủng hộ chơi anh em ơi và YouTube Khải gần được 20.000 sub rồi. Mong anh em ủng hộ Khải một sub một vài sub ra là lên 20.000 sub luôn em ơi. một dây chuyền ôi ít đồ quá em ơi không có đồ luôn em ơi sao lạ vậy ít đồ vải trưởng luôn á vãi rồi Chứ đánh kiểu này thực sự ảo ma Canada thực sự luôn em ơi Đánh nhưng mà Cả mớ Mình ngáo không mày Đủ xanh giỡn mày Mày mà đứng đồ sắc như thiệt Đánh là không có đồ còn đứng đồ sắc như thiệt Đâu cứ một con một món ta kiểu này không dám đánh luôn em ơi Kiểu này sao mà đánh được Hôm trước là một con bèo bèo cũng được 4 đến 5 món nè, 4 đến 5 món nè. Cái gì một con một món như thế này đánh kiểu này chết tiền luôn nè. Vãi chưa Rồi khui đồ này. Cái này không không ổn rồi. Trời, cái ngõ 10. Không ổn không ổn rồi. Sợ cái ngõ 17. Đó, ôi gia truyền không kháng cả nè ơi. Chỉ chỉ đánh được ở khu vực Ba Lan thôi bạn ơi, đâu được di chuyển server vị trí khác đâu game vui ơi shop luôn rồi xong má kiểu này nó còn phá nữa chịu rồi cái này to này này sẽ đánh ta không rớt luôn em ơi kiểu này vẫn ngừng rồi ngừng video rồi đánh nãy giờ hơn hai mấy con là cảm giác không có gì ui xô đúng một con một chịu rồi một món hello lukio anh em ơi không đánh được anh em ơi Thôi chứ thả con này nữa Một con nữa thôi em ơi Hai con nữa ngừng này Để dành bữa nào đánh cho đánh tầm này Thì sự đánh kiểu này là nát tiền em ơi Không có đồ Cứ một con một một món thì kiểu này đánh sao được Khui gì đây Trời ơi toàn rác này Còn hơn mười mấy con thiệt sự không dám đánh nữa luôn em ơi hai 2, 4, mười mười lăm con 17 con Đánh đây hai chục con rồi em ơi Hết hai chục con này Không có một món đồ vậy luôn hai chục con này toàn toàn toàn À đánh cái này sao đánh được hôm trước anh em có thể xem thì khả đánh là bèo lắm á thì nó còn ba bốn món một con năm sáu món là chuyện bình thường đó đây phải lên một con một món một con một món thôi chịu <laughs> quá đánh này toàn <laughs> đánh này toàn <laughs> Rồi, hai con này thực ra gì nè em ơi. Cái này đỡ mà đánh thì khó đánh lắm em ơi. Rất khó đánh luôn nè. Cái này sao đánh được. Cứ một con một món sao mà đánh được. Tiền mua nó rất là mắc. Đủ xanh mà cho về nhà luôn. Mày lì với tao, mày lì lì lì lì với tao, cho mày bấm chỗ khác luôn. Lì mà ra đây. F9 nhưng mà chết luôn. Đã không có đồ rồi còn ra cái S Thức kế đâu Mày thức kế đâu là đây Trời Đúng một món một nữa Đủ toàn toàn Chịu rồi em ơi Chịu rồi Đúng một món một em ơi Trời ơi toàn rác nữa <laughs> Rác không em ơi Thiệt sự là fit rồi Rồi chứ không đánh nữa em ơi Đợi dành mấy cái Thực sự là đánh mấy cái này rất là tốn tiền nè Ôi toàn rác rồi à. Thôi Coi như là đi một nửa hết 20 22 Hết một nửa tiền rồi Không có gì Không có nửa tiền không có gì Thích đánh không Mày thích đánh không Mày thích đánh không mày Thích phá không Mẹ <laughs> mày <laughs> Thôi Khải nghĩ chắc là Để dành lần sau đánh em ơi Chứ đánh lần này thực sự đánh phí tiền Rất phí tiền luôn em ơi Hơn hai mấy con rồi Mà thực sự không có gì luôn em à Hơn hai mươi mấy con thực sự không có gì luôn em áo ma Canada vãi chướng Bến tàu đang có người đánh này em ơi Ô, xanh độc mà luôn cây cây cây cây cây trẻ trâu trẻ trâu trẻ trâu <laughs> mày nếu bắt được nó <laughs> chạy đâu cũng sao mày mà chạy trâu mày để thích trâu mày thích không quá thật sự mày thích không mày thích không mày thích không ủa mà sao cái đoàn xét ở đâu ra mà nó chết vậy ta á à, đồ ảo ma canada thật sự đâu nè đồ cái đoàn nào á à, à, tiền có tử hả á à, đồ à, nó vô chỗ tiền tự nó chết em mà ủa chứ khả nào giết nó đâu nè uống tiền tử đâu chỗ này vậy ta ấy chà chà uống được nha ô không đụng đụng thôi xong ô sớm chết chạy chạy chạy chạy chạy thôi coi như bỏ anh em ơi hiện tại đánh hơn hai mấy con thì sự nếu mà tình hình tình hình như này không dám đánh luôn em ơi <laughs> thôi thực sự là không có đồ nữa mà đánh tầm này kiểu đó là chết nè rồi ok bây giờ thì uh, chúng ta bòi thêm cho anh em một con lệnh bài boss này nữa cho anh em xem cho vui nha lệnh bài boss tết quý mão nha ok được khả năng môn phái đây nè cho anh em xem này đánh gần 20 uh, 21 con 21 con mà được cái gì đâu không vậy đây này 21 con được nhiêu đồ này nè nhiêu đồ này gọi là đồ gọi là sinh lực nỗ lực nữa đủ xài nè đây đây này nhận khăn lôi sida cho xe cho anh em trong bang nhận khăn lôi cũng cho luôn rồi ngọc bội sinh lực động lực cũng cho luôn không làm được gì luôn ngọc bội sinh lực lực này cũng khá là ok nếu mà đợi nói bán thì cũng thu lại cao lắm là một kim đến một kim rưỡi thôi đó một kim đến một kim rưỡi thôi ngọc bội này chắc chắn sẽ không sai rồi ngọc bội này cũng vậy sinh lực lực cái này được sinh lực cao nội lực thì hơi thấp chắc cao lắm vài trăm xu đại lưng này thì chón dòng một sinh lực cao cũng được à, vài trăm xu thì không ăn thua cho gia truyền này thì thiệt sự mang tầm này mang kháng cả giá mang sinh lực lực làm gì đâu hồi đầu server thì mấy gia truyền này ngon á nhưng mà tầm này không ăn thua còn cái, cái này không banh 1940 thực sự là cũng không bán được luôn đỡ cho đẹp thôi nè rồi nhẫn 520 thông pháp 12 nhẫn này thì chắc cũng có người mua nếu bán thì thiệt sự bán cho má đường môn món đường môn là cấp 79 nữa à, cấp 84 ờ, đường môn sơ cấp á thì chắc cũng được kim rồi giải chiền này cũng vứt luôn Ngọc bội này cũng vứt shop luôn Đó toàn shop với shop <laughs> Thiệt sự luôn À nhiều anh em đánh không có đồ anh mày, ơi nãy Khải có hỏi rồi Đánh hôm nay không có đồ bị sao Rồi đỡ thả con này nữa Quốc con này nữa ờ, Tính sau vậy Nam Ok Quên, quên, rồi ok quên, bây giờ đánh cho anh Long như là đánh một số anh em trong bang em ơi Còn con Khải mười mấy con đỡ bữa nào Khải tính sau Chứ hiện tại bây giờ Khải Để, coi coi coi thời gian nha nhớ 20 phút có ý là cái coi coi thời gian của <laughs> cái à, cái à, cái mấy từng bài boss của em kìa có có thời gian dài cũng mới đặc biệt mà đặc biệt đến một tháng lận lúc lắc boss xanh em đánh hết đâu boss xanh có mấy ngày em đánh hết đâu ừ. rồi nè rồi boss đầu tiên thử cho bon bon được gì này đánh dùm được ra đồ cho cây lắm mà cho cây gì đâu giờ ra chịu với cây gì trời <laughs> trời trời anh đó anh em đúng một cái đai lưng anh em thấy xem chưa đúng một đai lưng không có món thứ hai một món một à nhắn tin ờ, nhắn tin rồi nó lỗi á nè đánh một món một rồi thực sự gậy đây gậy đây ton luôn <laughs> ok vô, vô, vô, vô, vô. rồi từ từ em đi bán rồi, bon bon mo khảm nha một đai lưng không có gì đó này đai lưng kháng nó hỏi năm sốt chả có gì luôn rồi long thả đây chứ ờ, em em là một thằng chuyên đánh boss mà em biết lúc nào đánh lúc nào không chứ đâu phải muốn đánh sao đánh mà thực sự với lần này không đánh nổi được một em con có ăn không vậy một con một kiểu đó là bành rồi cứ một con một món nữa lương chân bảo này anh tùng có lấy không ta có có có có lấy ba kim rưỡi ba kim rưỡi ở đây đưa khải giám dịch như này ở đâu đấy à, gia la bác đây gia la bác đây gia la bác đây em em giao dịch như này mai em đưa anh tùng đó em không nói không làm luôn một con đúng một món giờ anh làm bốn con đúng không chuẩn bị nhận bốn món nha cao lắm là sáu món đó kia nó bảo bán ra cái bao tay choáng 40 mà nó này bảo bay mất rồi rồi chịu tính ừ, bên mày bên màn hình này nó bị lỗi hiển thị đó nè chứ thực sự là máu nó nhảy rất là nhiều á không phải một hai đâu rồi nè hai món này một bao tay một áo cố lên tay choáng 40 không cải rồi không có anh ơi nó có tính sao chưa có chưa thấy giết một con hai tay một con hai món hả hello này mới vô nha hai con hay mới một con mà một con một, một con, con được hai món rồi kìa ừ. còn đặc biệt là tí thả ở ba lần hiện mới được nha rồi biết ôi con này được ba món ngon dữ à, hai con hai con hai con được bốn món hai con được ba món hai cây vũ khí mà không có kim đâu chịu rồi anh ấy ờ, quà uh, ra đây bắt cho anh ba người ra đây bắt rồi rồi qua đây cái người bán hết rồi giờ việc là chờ đợi siêu phẩm rồi một khóa một thổ nữa hỏa một thổ máu một mắt không kỹ à, nó bị uh, lỗi hiển thị á nhiều con bị lỗi hiển thị bắt order đền bù á chịu anh em ơi mình có chơi có chịu giá đền bù gì tại vì mình đã đánh rồi mình thấy rồi mà anh em có chơi có chịu thôi chứ đền bù gì bây giờ chiều giờ đang bãi năm kim đang cả rồi đây em ơi giờ là bắt lại em ơi em đứng nè đây rồi, biết liệu anh Long có ra siêu phẩm hay không à, Xong cái này tiếp tục gì ba Lan à, đánh à, tiếp tục những con đặc biệt cho anh Long nha anh em Mong nhận ra siêu phẩm trong gỡ vốn <clears throat> Nhận chón, nhận làm chậm này nọ các kiểu ok nha Duy ơi, là gỡ vốn thôi Là tiền về Khui này, một áo, một vũ khí Ô, hai cái vũ khí luôn, em dùng bói anh là em Long bói đồ này anh em ơi Bói đồ Hàng về, hàng về đồ anh long được bốn cây vũ khí luôn này mà không có hờ kim anh em hui họ số thăng lôi 11 số số trời bao tay lên chậm 20 trời ơi 40 có tiền là anh long bao tay đẹp vãi chướng Wow, <laughs> sinh lực cũng cao Vãi chướng thì bao tay Trời Đây. Phục hồi nữa chứ Ôi rơi đọc sang nội ngoại luôn Đậu xanh <laughs> sáu vòng luôn quá sáu vòng quá chứ không có tốc độ đánh đủ lôi sắc nội công đủ rồi đủ sao đánh cho anh long ngon ha lôi sắc nội công chém em level đâu sáu vòng luôn em level bốn đủ sao nội lực a à, cái kiếm này được nha long à kiếm này có thể cho em mi cho em cái kiếm này cho em mi mang được này ờ ờ ờ đây ờ. đây đồ long ra đồ cũng khá là ok mà thực sự là chưa chưa phải gọi là siêu phẩm rồi nè đủ xanh là cái kiếm này nghe mi mang được này xin lượng lực này cắn lô mười bảy Ồ, ờ, cái đội đội công đó, ờ, đó, đó à. cái cây đội nội nội công đọc sách nội công mà à, nó một trăm chín bốn ngon nha trăm lẻ bốn này là bình thường quá cái này chắc bán 500 xu không ai mua bao tay rồng nữa là cỡ là cỡ không là cỡ là cỡ không nè đâu rồi kiếm cho người mình cầm được nè người mình cần nội lực nội kháng lôi nó kháng lôi nó bảy ngon nha lôi bảy thấp quá cái nội công đó mà giọng ẩn hai cũng được chứ bây giờ ẩn hai nè nhưng mà nó ẩn một chứ ẩn hai thì ẩn một cũng được nhưng mà ẩn hai chịu đâu cái ông có cái nội cái độc sách nội công kìa à độc sách nội công ẩn hai được ẩn ba chịu rồi ẩn ba là thằng này nó mang xét hiệp cốt này nọ muốn mang kích rồi cây nhỉ rồi có vẻ long thấy muốn muốn về bờ ấy khôi hang muốn muốn muốn về bờ ấy để tí nữa qua uh, quan trọng dây chuyện dẫn dây chuyện ừ. bắt này là mình đánh một nửa khoảng 17 con rồi gần đâu mình 21 con chứ hai hai 22 con không có gì rồi lên lông ra gì đây ừ, được một đại lưng một áo hai áo khôi ha thố đại lưng à đâu đại lưng thố kháng băng thì giống độc à. 19 30 Ủa thiệt luôn kìa <laughs> Cũng được đại lưng 19 30 cũng được đai lưng này à, sau này mà chuyển em mi đánh cũng mặc em mua đai lưng này mang cũng được đấy <laughs> rồi tiếp tục còn boss không à, thôi, giờ đi ờ. rồi giao dịch đây giao dịch máy này cầm đi cầm mấy cái đồ mà xài được là cứ giao dịch này quăng qua luôn nó auto nó lót anh này này à, cầm nhìn cho nó đẹp đẹp đội hình đấy rồi cầm kiếm luôn rồi cầm kiếm luôn rồi hết rồi hết bút thương rồi nè lấy giữ kiếm đi nè à, đưa ra đưa ra xuống đâu rồi xuống rồi giờ đi qua ba lăng này quấn đặc biệt qua ba lăng đây qua ba lăng qua lăng này giờ ba lăng này em em chỉ cho chỗ này đi ba lăng đi theo em đem tắt cái hình đã đỡ mấy này nó qua nó sẽ bay rồi nó tới nó phá mà lắm rồi đợi tới nè mày để anh em xem trên like em này rồi anh em xuống này xuống đây dạ. xuống đây nè long ơi rồi em lên trước đi trước đi ờ... rồi xuống đây rồi rồi thấy thấy dạ. hả Thả xuống này đi Long ơi Nhìn hình xuống này đi Rồi thấy chưa Đó xuống đi à. Để cho anh em đi cái này bật Đây chuẩn bị Xuống nè Người lắc dữ Vô vị trí đâu đó Number 4 Rồi Long thả đi Long ơi thẳng lần ba con thôi không đủ chỗ chứa đâu mà hôm trước đủ lần ba con rồi chỗ không chỗ chứa hôm nay lần ba con thiệt sự hai ba con hai ba món rồi à. rồi thả xong chạy chỗ khác đi rồi đem lên Ờ, có thổ có mộc có kim luôn à khải có thổ mộc kim luôn kiếm gia truyền kháng cả là về bờ ồ dây nào cũng được luôn ba con này dây nào cũng được cố lên bắt năm 11 này cố gắng mình không ăn được thì cũng, cũng cố gắng đánh cho nem ban ra đồ bán siêu phẩm có tiền em ơi à, xem đồ anh em đẹp trai ok em ơi đồ anh em đẹp trai cũng khá ok em ơi ạc này ra bán thật sự là bởi vì bán mùa quýt đến giờ không ai mua bao tay làm chậm 40 đôi giày làm chậm 40 80 chậm và 80 chón từ áo dây chuyền và đai lưng thật sự xếp đồ này thì quá đẹp không gì để chơi luôn nè mà thật sự 80 chậm 80 chón đồ đạt ok nhưng mà thực sự là rau đến bây giờ là gần 15 20 ngày rồi chưa ai mua anh em nào có mua thì liên hệ nha anh em ơi rồi mình khui đồ này Thế em khui mấy không thiếu mười mấy gì đâu một ngọc ôi không có giá truyền long ơi toàn ngọc bội không à một giá truyền scb lê nguyễn cảm ơn uh, Đăng Lê, cảm ơn Đăng Lê và luôn nét Khải nữa nha, cảm ơn người Nam. Ok, cảm ơn người dạ, Nam nha. Khải đã thả thả con nữa. Chúc người Nam ờ, buổi tối ờ, vui vẻ nha. Đợi tới nơi rồi xong ờ, rồi anh thả đây, thả đây. Sát sát tường đây, canh sát tường đây. Rồi đúng không? Một dây chuyền. Ôi lần này cảm giác nó nhiều đồ hoa anh Long ơi, nhiều đồ hoa anh Long ơi. Ừ thì đó. Có hai con, có hai con mà được 2 4 6 7 nó đủ số áo dữ ta hai con và bảy món vãi cả nồi má à, lại lại thêm hệ mộc hệ kim nữa kìa sao ảo dữ ta hồi nãy anh em thấy không khả đánh ờ, ở cái lần trước mười mấy con nè cứ một con một món một con một món lần này đánh nhân long mới hai con thì bảy món rồi ừ, lần này các bạn ngon nha <laughs> ngon ấy ổn ổn các bạn ổn định nè đánh tiếp đánh đánh xong long phải đánh tiếp đúng không đúng rồi nếu mà ổn em đánh tiếp đánh tiếp luôn chứ không nói gì ừ tại vì sao không Nãy là chưa tới về linh mà khải đánh rồi ừ lại luôn tới về linh đánh Đồ ra nhiều vải trướng luôn Mất hai con bảy món rồi vải trướng Rồi xong này giờ bói này Rồi xong này giờ bói này Xong thổ này kiếm hai gia truyền kháng cả này Hai truyền kháng cả này trong cái may mắn mà anh em Ai được người đó hưởng rồi bây giờ đánh giùm anh em mình ban mà Lấy lọc vài phần 10% 20% đó thì làm hảo tâm của anh Long ở giờ sao biết được <laughs> ra siêu phẩm một gia chiên rồi được có một, một gia chiên à. đủ một món ta tiền ờ, tiền thổ tiền thổ một tiền thổ nha Ui này. Việc không sao, quan trọng này nè. Một giá truyền kim. Đủ. Một giá truyền thủy. ô lần này đủ quá, đổ này lần này ra ra này ba con ba con ba cái. Ba con ba cái. Rồi, ba con ba cái. thì ra đứt có một mà ông nội. Ba giá truyền luôn. Khui. Ngập ồ, ngoài giá truyền ngập bội kim kháng độc 15. Rồi, để lại để lại. Lực ngon được được được được. Được này để lại được. Cắn lôi shop. Shop đi. Cắn lôi 11 shop luôn. Ngọc bội sức mạnh 12 không có gì hết Ngọc bội sức mạnh 6 sốt Sức mạnh độc sắc sốt cắn lôi 13 sốt ba chiền này quyết định rồi ba cho chiền này Đồ Chiền thổ không kháng cản lại ông ơi Một cái à. Mộc cắn lôi 12 không không có khác cả bỏ quăng shop nữa <laughs> trời ơi trời <laughs> cái chuyện này có lái không hả <laughs> cái chuyện này có chả có gì luôn á ờ quăng shop rồi ok tiếp tục thả anh ơi thả đây à rồi ba con ba, ba con ba dây chuyền mà không có khác đồ tôi nói hai con kia rất là bảy món nè ủa sao, sao làm gì thổ cái mọc với lại kim không ta không thổ ngon nha dây chuyền thổ ngon nha có ý là nói ờ, từ nãy thả thổ thổ không ấy ừ. hai con thổ một con mọc cũng được à, thổ thì thứ yên đánh hơi chậm mà không sao <laughs> Ngọc bội lông đẹp trai trong kìa không? Ngọc bội lông đẹp trai nó cần súng mạnh em ơi. Súng mạnh. Sinh lực lực đẹp rồi nhưng mà phải cần súng mạnh. Ngọc bội đó thì đỡ mà bán thì những thằng nào mà đi kích theo cái hướng mà năm năm hành mà đai lưng uh, thiên nhẫn anh Long, thiên nhẫn nó cần nha. Ngon ấy, bán cũng được kim ấy. Ngon chứ. Ừ, thiên nhẫn là này cái ngọc bội này bán cũng được kim ấy. Bù lại được cái lần bài boss đặc biệt. Sinh lực lực đẹp bán kim kim rưỡi có thể mua ngay. Anh em trong bang này ai mua mua luôn em, lên sàn lên đồ cho anh em này đồ năm nay không mua nó mua chỗ nào thực sự ngọc bội này mua xài quá ngon thiên nhẫn này hoặc là gió đang xài phá năm hành đai thủy rồi uh, ờ, nhẫn thủy là mua được được cái sinh lực chứ hay là thiên nhẫn ở à, gì đây dây chuyền hai dây chuyền mọc hai dây chuyền mọc nha một cái nhắn nha một nhắn mộng nữa long ơi một nhẫn mộng nữa nha ờ, quay bắn 10 cái cười <laughs> một nhắn mộng hai chừng mộng rồi để hai con thổ này rồi cho gì đây cho ra con què đây ok cho gì cho cho gì ờ, khá khá khá ờ, không cần phải siêu phẩm lắm đâu đó, có hiện xong. đó mà rồi xong còn còn hai con thổ khui hang về bờ cái rồi anh em về bờ anh em có tiền tiêu anh em về bờ xin mình bánh của cả là 45 nha mọi người một ngọc bòi thôi sao thố mà ngọc bòi à? là to rồi xếp bánh 45 nha em No 1 hiện tại set set này khẳng định với em là No 1 server luôn. một giờ chiều. Ơi đầu nhiều kìa, nhiều kìa. Set No 1 uh, server nha em. Đó. Kèm hai cái, hai cái, hai hai hai hai hai hai hai cái. Rồi, khui hàng. À anh thả đây em khui nè. Hết rồi. Tám rồi. Còn hết rồi đâu đâu đâu. Ok. Khối hàng Đâu không có kháng cả bốn dòng thổ số Ngon bộ bốn dòng số Trời ơi Ngọc bội thổ số rồi Thắng lôi 15 số Đậu xanh má kháng lôi hệ 6 quý gia truyền không Đủ cái nhẫn được ơi coi cái nhẫn này bó cái nhẫn này Đâu cái này mà chuyển gì cái nhẫn có tiền anh Long Ờ Ngọc bội có tiền nữa đâm ra đưa cái cho bội hoặc nhẫn cũng ngon luôn má trời ơi bội thổ chịu à rồi thổ bỏ bỏ qua không shop vừa trời ơi trời ơi sao không đổi lại Má, không đổi lại giùm cái ơi ton đó, anh làm nhiệm vụ anh làm ơi làm mấy cái này nhiệm vụ này ba đang hiện này được uh... À, quên lộn à, tương dương bách em em em em em quýnh luôn đi em quýnh luôn đi đứng quăng lại lên lên quăng lên ok lên quăng cho Má, chỗ này chắc quýnh luôn em thấy nghiền quá tiếp tục khải độ thấy uh, bây giờ cảm giác đồ ra nhiều nhiều hơn tí nè ok giờ quất này nè 10 15 con cuối cùng định định định định nhìn mà thực sự má không thể nhìn được <laughs> rồi thôi 15 con cuối cùng một về bờ hai ra hai ra đảo luôn 15 con 15 con 15 con đâu đủ gì dạng đủ 300 lượng mà 300 dạng mà đủ dăm <laughs> chín mấy ở đâu thiếu mấy chục dao đây đây đây, đây đứng đó đây giao dịch trong nè đưa, đưa, từ từ từ từ không sao anh tiếp luôn lượng mày boss này hiện tại là 700 xu một con em ơi em em em đủ để, để em thả ra khui ha đủ thả đi một hai ba thổ thổ mọc thổ họ họ làm gì vậy cha họ thực sự nó chán gơ gốm họ cùi vải trưởng luôn nè hỏa thì nó trong trong các dòng là hỏa là, là, là, chẳng làm chậm 40 à, nhận làm chậm 40 ok, okay, okay, ừ, okay, okay. đúng rồi nhờ còn nhận chậm 40 mà đưa anh Tùng luôn anh Tùng đang mua đó khui hàng khui hàng còn thử còn gỡ em ơi định không đánh mà thực sự là mình tầm này mình thấy đồ đang nhiều rồi mình đánh luôn em ơi không phải mình nghiện hả <laughs> không phải mình nghiện, không, không mình không nghiện nha mình không nghiện nha anh em <laughs> mình không có nghiện nha <laughs> rồi hoa mai hoa đào gì đâu chuyện là dở rồi em ơi rồi lâm tiên hai con cái này mọc hệ thổ với lại hệ kim Nhẫn làm chập 40 Đó, nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn bội nhẫn bội nhẫn bội Con họ ừ, nha ngon, ngon, ngon, ngon, ngon. Nhẫn bội họ đẹp này hai món đang cần luôn nhẫn bội Tiếp tục khui tiếp này Thả boss này một hai Như đây Ôi, Thôi, hai thổ luôn Thổ nữa, bái trước À, nhận khăn lôi, nhẫn nhẫn nhẫn mọc xong luôn đủ xong cũng... Ơi, cứ khi nào cái nhẫn cái cái cái cái, cái, cái chuyện chuyển qua này không? Ai biết. Hai hai lăm, 25. 25 25 25. Đồ chuyển ra cái nhận khăn lôi 25 26 là có tiền. 25 thôi, không cần nhiều nữa ờ gửi ờ đưa cái cái cái cái cái dây chuyền mà thành bốn con uh, kim thành là xong rồi bốn con này mày thả bốn con đó năm con đó đây còn nào nữa rồi hết nha anh em ơi cái rương này là 15 con là sạch sẽ nha anh em đó khải quét chùi lùi cái rương ấy anh à, long anh à, long giao dịch em thêm 50 vạn hai bốn năm chục vạn nữa long ơi tầm cứ một con là một món hình hình đỏ đỏ thì ba món anh em đó <laughs> rồi bố đặc biệt nghe ra còn đường 10 không mà ok đừng lê cảm ơn người anh em nha hello anh em mới vô nha chúc anh em xem video vui vẻ đừng quên để lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ kênh đừng như là hả? Hả? lên cho boss đi lên chỗ boss cho em đi boss hả ừ. trở lại đêm cũ á đó đi qua thành khác nhớ uh, cho khải ờ, một đăng ký kênh nha em ơi sắp 20 ngàn sub ra em ơi ai chưa đăng ký kênh nhấn đăng ký kênh ủng hộ nha em ơi anh em nào trên fanpage anh em có thể qua youtube ủng hộ khải một đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi sắp 20 ngàn sub ra nha em ơi còn à, bốn năm chục người đăng ký nữa thôi anh em là lên hai cái móc 20 sub ra ở đầu nam luôn em ơi thổ này gia chiên này gia chiên thổ được anh em ơi gia chiên thổ một dây chiên một ngọc bội à, ngọc bội vứt rồi ờ, dây chiên được cái ngọc bội một chiên một ngọc bội mở cho dịch lên mở cho dịch lên đây đây đây năm chục quan nữa được rồi một gia chiên hai gia chiên còn kim hai gia chiên long ơi trời ơi quá ngon ngon ngon quá ra siêu phẩm rồi kim hai gia chiên ra siêu phẩm ơi gửi vốn ơi Ê, thổ mà rớt một chùm viên chiên còn ngon nữa <laughs> hai gia chiên ôi tính ra lần này thiệt sự như lúc nãy là đen lắm là cứ một con một món còn đỏ là một con ba món em đó theo cái sơ đồ nãy giờ là cứ dạy mình làm em ơi con luôn xét đâm nhanh hơn không? Không không đâu Odo ơi, Thiên đâm nhanh nhất bạn ơi. Nếu mà đã nói thì Thiên kèm với đường môn, kèm với nấm động là một trong những bộ ba đam boss nhanh nhất nha nào. Đó. Con con luôn xét vứt nha. Con xét nó cũng giữ đam đam Đam còn xét thì chỉ giữ đam những con hợp thị thì gọi là ok chứ còn thiệt sự đỡ đánh tầm này nó không có lên đam nè còn xét đánh đam bình bình bình không bao giờ lên đam rồi trời ơi còn chín con Thôi, cuối hai cùng thổ nè hai thổ nè hai thổ rồi rồi, thổ Rồi, rồi. Bòi vứt rồi Thủy, thổ, thủy họ Ai, xa xa, được, được Rồi, nhẫn ngọc bội được Thủy này cứ nhẫn ngọc bội là được Gia truyền thì cũng được, được, gia truyền cùi quá Gia truyền hỏi với thủy hơi cùi Khui hàng, khui hàng Để xong hai con này giờ khui hàng cho anh em xem nhé Thổ, gia chiên Dây chiên bắn thủ bắn ừ. ôi đủ mít luôn không có món nào luôn chờ, nó kiểu áo tung cháo vậy vái nồi con thổ không có món gì luôn vái kênh nồi Thôi khui em ơi Khui khui khui khui khui, khui. <laughs> Thổ không có món gì luôn vãi chứ à, Nhiều khi nó tắt một cái ngon cũng ngon Ôi sổ cái ngọc bội <laughs> má sinh lực nội lực à, Ton thật sự Ai sợ những kim xấu giọng không kháng cả Sốt Trời ơi, 520 Trời ơi Đâu Má 40 siêu phẩm mẹ đâu 40 siêu phẩm thiệt luôn má Nội sinh lực nuôi lực luôn kìa trời ơi Má kỳ dữ ta Trời thằng Pháp 6, 8 số Trời ơi chuyện Phải Trời sức mạnh 14 Trời ơi cái lưng cương lưng ưng lực cỡ không em ơi Má thiệt sự Rồi tiếp tục hít tìm hit đồ nữa rồi rồi Một Quả có ngọc bội lại ừ. À, ngọc bội rồi Họ này ngọc bội nhẫn, hai nhẫn. nhẫn Nói đầu đầu thiệt Nhẫn này làm chậm 20 nè Trời ơi 40 ngon luôn à, Tiếc cái nhẫn này gơ luôn nè 40 là về bờ luôn em Cái nhẫn này thiệt sự nếu mà 40 nữa Gọi là thiệt sự là no một của server này luôn Tại chưa có nhẫn nào mà 40 mà sinh lực lực đẹp như thế này luôn nè chỉ có thì cũng dòng hai nhưng mà nó chỉ có sinh lực nội lực 30, 40, 50, 70 thôi đâu giống tiếc rồi không rồi bỏ kim xuống dưới đây chuẩn bị uh, nhặt sư phẩm này nhặt siêu phẩm lên góc trên này đó nhặt sư phẩm lên góc trên đúng rồi nhẫn đó mà 40 thực sự là nô một luôn em cho đến hiện tại bây giờ chưa có cái nhẫn nào mà thực sự sinh lực nội lực đẹp cái đó luôn à. nhẫn đó là cho hạt xe hoặc là nghe mi búp ban là mang vẫn được ơi cha khó thiệt sự này mà <clears throat> rồi mọc này mọc này đang nhẵn này nhẵn này nhẵn cái lôi 30 nhẵn lôi 30 nhẵn lôi 30 tiền về tiền về cái này dây chiên nhẵn hay dây chiên này nhẵn hay dây chiên này hai ngọc bội không dây chiên luôn không được không được hai ngọc bội không dây chiên luôn <clears throat> Thôi đánh à, tiếp luôn đi. À, từ đỡ ra ra. Thổi luôn. Thổi cho nó gần gần chân tí à. Cho ba còn chân lần luôn. họ họ ấy sạch xa được họ họ hai con họ đó hai con họ chết cùng dương thổ luôn đẹp luôn ba con chết lần luôn Trời đánh họ sướng rồi nè Máu giật 40k 50k Sướng vãi tèo anh em đang xem hơn 250 anh em đang xem trực tiếp tại livestream ngày hôm nay thì đừng quên cho Khả một like ủng hộ chia sẻ cho anh em ơi. Và video này Khả sẽ up ngược lại trên kênh. Anh em nào xem rồi thì có thể ủng hộ video một like chia sẻ cho anh em ơi. Video ờ, Khả up lên mà nếu hơn 200 like Khả sẽ lên tiếp tục bắt năm hai anh em xem nhé. Bắt này bắt mốt rồi hiện tại ờ, cho đến bây giờ thì cả Khải và anh Long góp lại đến giờ chưa chưa có siêu phẩm anh em ơi. Chưa có siêu phẩm luôn á chưa cái món nào gọi là bán để mà thu tiền dố này mà thổ à có hỏi cho chuyện có gì chuyện có gì chuyện có chuyện có chuyện ngọc bội ô tự tin luôn ngon <laughs> tự tin tự tin thổ thổ sát sát cho lụm à, đây đây lụm chứ lụm chứ rồi ok ơi ờ, dây chuyền khải ơi dây chuyền khải ơi hai cái dây chuyền luôn hai chuyền hai chuyền rồi được nhiên tự tin thả tiếp cái nữa tính sau thả ba con này cái nữa giờ bỏ đồ anh em ơi hai con sâu là ui mới thấy gì họ họ chắc mình không quên thấy rồi ta ôi chết bạn chết chết chết mình thả lộn chỗ chỗ sao con boss nó bị lộn vị trí rồi xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống này kéo xuống kéo xuống xuống ok ok rồi bói nè em ơi vừa rồi khải có kích vô cái ngọc bội họ không biết làm trăm bốn mươi sao nè em ơi bội nam này trời ơi mươi 2 Tiền lực bốc 10. À, đau rồi. Trời ơi, thằng Pháp nội lực ơi. quái cái chứ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái này cái này rồi. Stop. Stop. Stop. Ôi giời, ôi trời ơi. 6 dòng không kháng cả đâu, này mày. cả đâu. Không kháng cả đâu kháng tất cả tầm 14 thôi cũng được nữa ôi trời, trời ơi má sâu dòng nữa không kháng cả quá chưa tất cả đâu ta 17 đó, nó cả 17 luôn kháng. Kháng quả 17 luôn. Trời ơi, chán 20 nó thêm thêm cái dòng kháng cả. Ờ, tất cả 17 cho 20 thôi không cần gì hết. bốn 40, 40, 40 được một cái nhận 40 thu tiền về bờ được một cái vừa vừa vốn rồi có vẻ cái cái một cái vừa vốn rồi anh em ơi một nhận 40 sinh lực 97 luôn hả sinh lực uh, à, 87 cũng được cái này cũng được không không ừ. tép tép tép tiếp lấy hết lệnh bài khải quấn luôn 20 trời ơi 40 luôn đi mát 20 nè anh gọi anh gì à anh Tùng đang tìm nhẫn á anh Tùng mua rồi anh ơi rồi đó được cái một cái nhẫn <laughs> ôi trời nhẫn về bèo cũng được à, ba bốn chục kim về bờ em được một nhẫn rồi nhẫn ok này được một nhẫn này gọi là bán Lô, có tiền á má cái nhẫn này này 40 là tuyệt vời ông bị trời luôn hả ơi hết boss rồi à, giúp em còn boss đại quá thả boss đại thả chỗ nào em boss đại ờ, chỉ có thả ba lanh mới đánh được nha cái góc mà bờ bờ, bờ thuyền mới đánh được em thả ba lan mà góc kia rồi góc kia thì không đánh được đâu cái cái boss đại á chỉ đánh được ngay ngay, ngay cái bờ bến bến tàu ba lan thôi nha chỉ một chỗ đó thôi nói chung là bến tàu ừ chỉ cứ đánh được bến tàu tụi em mà phải biết cách thả chứ thả không không đúng chỗ là không không không bút bùa được không đánh được em thả bậy không đánh được đâu à, đừng nói con chuyện có tử gì đó của em nha con đường môn rồi em thả con đường môn hả trời ơi em thả thiệt sự bốt đại á em đừng có thả lung tung em thả chỉ đúng một góc bến tàu thôi mà đánh được bến tàu là nó đứng phía trên nó quýnh không được phía dưới do dạ, được cái nhẫn nha anh em ơi Cái nhẫn này thu lại chắc cũng bèo lắm Cũng ba bốn chục kim nha mọi người Nói chung là ngày hôm nay thì Khải tính hết lúc nãy Khải tính là Khải bay hết 24 kim Đó Ở vấn đề mà boss là 24 kim ra được cái nhẫn này à, là ok lòng lòng lòng kích thích chi không bao, biết tay của em toàn định không đánh rồi bao tay sao em dạ bao tay như thế nào tay boss cân bằng đó đâu đừng coi đâu trời ơi Ôi. mỗi sáu vòng kìa cái ngọc bội ngon nha em ngọc bội ngon nha hai ngọc bội đều ngon hết nha cái ngọc bội dòng một là có tiền ấy Ngọc bội dòng một thì thôi ngon vip rồi 40 15 này ngọc bội này bèo lắm cũng em bán bèo lắm cũng được 20 ừ, đến 25 kim ngọc bội ngon này nếu mà thằng nào đi giờ đi hướng bao tây hay thủy ừ, ngọc bội thủy là cái ngọc bội này có tiền còn ngọc bội này xài ông ăn ban định quốc thì mới kích được thì hơi khôi khoai ờ, cái cái cái cái, cái định quốc thì hơi khoai rồi khui hàng hàng cuối cùng hên quá thu được cái nhẫn bèo lắm được hai ba chục kim đỡ khổ anh em ơi thu vốn thu vốn không lỗ là được không lỗ được cứ nói chung làm gì làm cứ một lần bài boss đánh nào không lỗ lần sau có tiếp đánh cho anh em xem đủ xanh nhanh nhá ngọc bội thủy ba dòng không chín ba mươi rắn độc sốt hết rồi hả trời nhận hết rồi còn nữa đâu nhận có chả có gì luôn rồi hết rồi anh em ơi quay đi quấn lại thì à, không được gì cho lắm nói chung con đi quấn lại đánh bớt phải 12 giờ trở lên lắm. trước giờ không đánh được nói chung là lòng cứ thích kiểu con này dùng em quá ok đợi anh tới đợi anh tới lòng đã cứ thích uh... <laughs> Rồi ok anh em ơi Và ở bắt năm 12 này á Thì thực sự với anh em thì uh, Tổng xếp đồ tổng đồ cho anh em xem thì Đây anh em à Ở lần con này á Thì Khải có hai rương đồ Một con em độc đang cầm này ra một ông công thì con nấm độc này thực sự là đồ chả có gì luôn em ơi ngập bội này đó chón này ba đô này thực sự là cho anh em trong bang chứ thực sự bán cũng chả bao nhiêu đó, đó. Ờ, sinh lực lực đa số sinh lực lực thôi nè đó đây là con uh, ờ, còn uh, ờ, nem độc đang cầm một rương đồ đó chỉ nhiêu này thôi hết uh, gần 40 con rồi bên này là con uh, ngâm mi tổng đồ thì thực sự thì uh, được một cái nhẫn này mà được một nhẫn 540 nói chung là bù lỗ không lỗ nha mọi người còn con nghiêng đáng kìa con nghiêng đáng này từ từ đánh anh em ơi à, còn một con năm độc này thì tí nữa thì sợ cái con đó thì cũng đánh được nhưng mà đợi tí tí nữa khả đánh tiếp anh em ơi đấy được một cái nhẫn thôi là nhẫn này gọi là bán ờ, được ờ, vài chục kim đó được vài chục kim nhẫn 540 sinh lực 87 và thông pháp 8 và nội lực 17 đó bù lỗ còn làm mấy cái này thì gọi là sinh lực nỗ lực thôi chả cái gì bán có tiền cả đó đó ui cái nhẫn này tiếc cái nhẫn này quá tiếc lên đỡ nói thì cái nhẫn này quá tiếc nếu mà nhẫn này 40 thực sự nó vô đói rồi dòng một thì thực sự rất rất nhiều phái cần nè đó rồi mid được nhiều đó rồi rồi anh em xem video bắt 52 này đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 200 like 51 chứ số bắt bắt 51 chứ đừng quên cho bắt 51 này hơn 200 like Khải sẽ tiếp tục gom lệnh bài boss cũng như là đánh phụ anh em trong bang hay gì đó miễn sao có lệnh bài boss cho anh em xem thì uh, đừng quên đó là cho Khải một like chia sẻ kênh và cũng như là đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi Khải sẽ up video này lên kênh lại nha anh em có thể xem và cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em